À, và ở đây anh em có thể thấy là về bài được công ty Master Việt Nam thiết kế lại đây là hệ thống bàn điều khiển có thể di chuyển được đó là bàn điều khiển người ở bên em chia sẻ nó sẽ rất là đơn giản và thuận tiện cho anh em à, và để được uh, di, di chuyển được cái đầu máy số 2 thì uh, trên máy được uh, tích hợp một cái hệ thống motor này anh em có thể quan sát motor ở đây để cho anh em có thể di chuyển đầu máy để mà lấy số chính xác à, trên máy tất cả các dòng sản phẩm khắp đều được uh, trang bị gói mà anh em muốn thì chúng ta có thể là điều chỉnh lại độ chính xác bằng hệ thống ở dưới đây thì việc ờ, điều chỉnh ở dưới đây như thế này sẽ giúp anh em lấy được kích ờ, thước chính xác đến từng ờ, mm trên dòng sản phẩm này và đây là thiết kế của mặt trên của máy trên mỗi đầu máy thì được trang bị cho mình những cái bích tông kẹp nhôm à, để khi anh em đặt thanh nhôm vào sẽ cố định lại cái vị trí của hạt nhôm để khi chúng ta cắt thì nhôm nó sẽ không bị văng à, đồng thời là cái vết cắt của chúng ta nó sẽ được uh, chính xác hơn à, và như anh em thấy thì uh, trên đầu máy chúng ta được trang bị đây là ba bích tông kẹp với hai bích tông kẹp trên và một bích tông kẹp ngang đầu máy thứ hai được trang bị bốn bích tông kẹp nhôm với hai bích tông kẹp trên và hai bích tông kẹp ngang ở phía dưới như thế này thì uh, đảm bảo khi anh em đưa hạt nhôm vào kẹp thì nhôm sẽ được giữ lại rất là chắc chắn anh em sẽ không có lo về cái vấn đề đó là bị xây sai lệch cái thức cũng như là cái vị trí để ngâm à, và với uh, lực kẹp của những cái sản phẩm này sẽ kẹp hoàn toàn bằng hơi với lượng hơi thì được uh, cung cấp đầy đủ cho máy thì lực kẹp của mình nó sẽ rất là ổn định và máy hoạt động sẽ được uh, ờ, trơn và khỏe hơn rất là nhiều và anh em có thể thấy là việc uh, thiết kế khi mà chuyển nút cắt đối với dòng sản phẩm Factor 450 này thì nó sẽ di chuyển nó là chuyển toàn bộ hệ thống mâm xoay ở phía trên đây chuyển motor như những dòng sản phẩm thông thường và hệ thống và, cái mâm này nó sẽ di chuyển theo từng góc 45 và 90 độ nó sẽ an toàn rất là nhiều trong việc đó là đẩy lưỡi lên của dòng sản phẩm motor 450 và cũng tương tự như những dòng sản phẩm thông thường khác trên dòng sản phẩm này chúng ta vẫn có thể sử dụng một lúc ờ, hai đầu máy hoặc là từng đầu máy riêng biệt uh, với từng góc cắt khác nhau à, và ví dụ như thì chuyển đầu máy chính về góc 90 độ ở trên bàn điều khiển và đầu máy thứ hai về góc 90 độ và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng liên tiếp từng đầu máy như thế này à, nên là anh em có thể là tận dụng để cắt những cái hành nhân dài hành nhân ngắn khác nhau và với cái, cái kế của cái đường lượng khách 450 đẩy từ dưới lên sẽ giúp cho anh em tăng được cái tiết diện khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ cắt được những cái bạn nam rộng hơn so với những cái dòng sản phẩm lựa đại từ trong ra bên ngoài và tất nhiên đó với dòng sản phẩm này vẫn được là thiết kế đó là nắp chụp bảo vệ để à, khi chúng ta vận hành thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho anh em à, và để cho hành phẩm của chúng ta khi cắt ra được đẹp hơn và cũng như là tăng cái độ bền cho lưỡi cắt thì máy vẫn được tích hợp cho mình đó là canh dầu làm mát thông minh à, với thiết kế là màu trắng trong và qua hai lần lọc để, để đảm bảo lượng dầu đưa lên cho máy sẽ là lượng dầu sạch hoàn toàn không có vướng mạch nhôm hay là tạp chất vì à, khi mà lượng dầu này đưa lên cho anh em trong quá trình cắt nhất nó sẽ làm giảm nhiệt độ của ờ, cái lúc cắt thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ của lưỡi cắt cho anh em đồng thời thứ hai đó là cái thành phẩm cái mặt cắt của sản phẩm của chúng ta khi được bôi trơn khi được làm mát thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ không có bị uh, ba bia hay là bị uh, những cái vết chày xước trên sản phẩm thì nó sẽ giúp cho anh em một cái thành phẩm rất là đẹp rất là bắt mắt và giống như những dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor khác của công ty Factor Việt Nam và trên dòng sản phẩm này vẫn được thiết kế tủ điện đó là tủ điện hai ngăn ờ, với thiết kế dây điện khởi động bộ chuyển đổi nguồn 24V các áp tổng cục khởi cầu truyền cũng như là cục chống đảo pha cho anh em sử dụng nguồn điện ba pha à, và khoan điện khoan hơi sẽ được tách ra riêng biệt như thế này sẽ không bị nhiễm điện nhiễm từ trong quá trình sử dụng về lâu và dài và dây hơi thì được bố trí gọn và ngăn nắp không bị xì hơi ra bên ngoài và đối với dòng sản phẩm này thì máy được tích hợp để là bơm dầu vào đường ray, đây là bơm dầu điện tử thông minh, giúp anh em có thể là kiểm soát được lượng dầu. Và đây là thiết kế mới của năm 2020 đến từ công ty Factor Việt Nam. Và trên máy thì được tích hợp thêm những cái bộ phận khác như là bích tông dầu, đồng thời đó là cốc lọc khí để đảm bảo cho lượng hơi đưa vào cho máy sử dụng là lượng hơi sạch và bích tông dầu sẽ hỗ trợ cho quá trình ờ, dẫn lưỡi của lưỡi cắt nó sẽ được trơn tru hơn, êm ái hơn và không có bị rung lắc ta vừa cùng nhau được trải nghiệm trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Hunter 450 đã cùng nhau tìm hiểu về chi tiết của cái